Ờ, xin chào toàn thể anh em nhé Đấy, cái video này tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái ờ, đồ chơi bầu cua Đấy, mà hoàn toàn không tang anh em nhé Đấy, cái cách chơi bầu cua hoàn toàn không tang để cho anh em ờ, đi chơi bầu cua Tết nó hiệu quả Đấy, và nó giúp cho anh em những cái tỷ lệ thắng lên tới 100% Đấy, cách đánh bầu cua này nó đang là mới nhất 2020 này để cho anh em đi đánh bầu cua Tết nó hiệu quả cực kỳ hiệu quả luôn cho anh em nhé đấy thì cái bộ đồ chơi bầu cua này đấy, thì uh, nó chính là cái bộ kính áp tròng bộ kính áp tròng soi xuyên nắp bầu cua đấy, bộ kính áp tròng soi xuyên nắp bầu cua đấy thì um, cái video này tôi sẽ test cho anh em đấy, tôi test cho anh em cái hiệu quả cái hiệu quả khi mà anh em đeo cái len mắt soi xuyên nắp bầu cua để anh em nhìn thấy cái bộ hột bầu cua ở trong dễ dàng nhất khi mà anh em đi sóc bầu cua Đấy. hoặc là anh em đi ờ, đến sân chơi của bầu cua của người ta thì ờ, bắt buộc anh em phải đưa được cái nắp vào Đấy. bắt buộc anh em phải đưa nắp vào đây đây chính là cái nắp để mà anh em đưa vào cái nắp để đưa cái vào ờ, trong cái trong cái sân chơi của anh em nhé cái nắp thì rất là bình thường đấy, đấy cái nắp rất là bình thường nhá cái nắp cực kỳ là bình thường luôn Đó. thì là đến sân chơi anh em chỉ cần đưa nó nắp vào hoặc là anh em có thể là anh em làm cái anh em làm cái thì anh em sử dụng cái nắp này và đeo cái kính áp tròng nhìn xuyên nắp bầu cua Đấy, anh em có thể giành chiến thắng và anh em biết được ở trong những cái bộ hột những cái hột bầu cua ở trong là những cái mặt gì mặt gì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách chơi bầu cua bịp cách đánh bầu cua hoàn toàn không tang anh em nhé hoàn toàn không tang đấy thì cái bộ hột này thì là là, là hột trợ đấy là hột trợ cái thau cũng là thau bình thường đấy. còn cái nắp thì là nắp rất là bình thường luôn rất là bình thường luôn anh em nhé đấy nó không có một cái gì cả đấy thì anh em theo dõi cùng với tôi để tôi test cho anh em cái bộ ờ, đồ chơi bầu cua bịp kính áp tròng soi xuyên à, nắp bầu cua đấy, nhá anh em nhé đấy thì à, một bộ của cái của cái đồ soi xuyên này đó chính là một cái mắt len hay còn gọi là kính áp tròng và một cái nắp và một cái nắp để cho anh em đi sóc bầu cua đi đánh bầu cua nhá thì những cái đồ chơi này nó hoàn toàn không tang đấy, hoàn toàn không tang một không một chút tăng tích nào luôn nhé nắp không tang đấy, hột bộ cua không tang tất cả những đồ không tang Đấy, mắt len thì anh em đeo vào trong mắt rồi thì không ai có thể phát hiện ra được cho anh em cả nhé không ai phát hiện ra đấy thì uh, cái cách anh em đi đánh bầu cua thì anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng đấy anh sở hữu cái bộ đồ chơi bầu cua này thôi đấy thì là anh em sẽ giành chiến thắng đấy. khi mà anh em đi chơi bầu cua tết thì nó rất là hiệu quả nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em thực ra là cái um, bộ len mắt này bán rất là chạy nên là thực ra là tôi không còn cái bộ nào mới để còn để ra đây để cho anh em cả đấy thì tôi chỉ còn có hai cái mắt mà thường ngày tôi uh, test cho anh em thôi đấy thì tôi sẽ đưa đeo luôn vào mắt cho anh em đeo luôn vào mắt để cho anh em tôi sẽ uh, đoán ở trong này là có những cái mặt nào của hột bầu cua nhé đấy thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em này đó như ờ, tôi đã thấy ở trong này ờ, có con cua và con tôm nhé cua và tôm thì một con có thể là nó hơi khuất hơi xa thì tôi không nhìn thấy luôn Đấy. thì là ờ, chắc chắn ở trong này 100 phần trăm nhé 100 phần trăm đảm bảo với anh em luôn 100 phần trăm ở trong này có tôm và có cua nhé Đấy tôm cua bầu đúng không anh em tiếp tục cho anh em này Đấy tiếp tục ở trong này lại là hiêu hiêu hiêu và gà anh em nhé mở cho anh em này đó hiêu gà cua đúng anh em tiếp tục cho anh em này Đấy, nói chung là cái bộ ờ, soi xuyên ờ, nắp bầu cua này cái bộ soi xuyên nắp này để anh em đi ờ, chơi bầu cua bịp nó hiệu quả cho anh em đấy, như trái này thì có một quân thì tôi ờ, hơi nhìn thấy hơi mờ mờ nhưng mà tôi đoán ờ, chắc chắn 100% ở trong này là có cua và có hiêu rồi đấy cua hiêu còn con kia ờ, tôi phân vân là gà với cá thì nói chung là anh em chỉ cần biết hai quân như thế là anh em đã đủ ăn đủ ăn rồi nhé mở cho anh em này cua và hiêu nhá cua hiêu là chắc chắn 100% rồi đấy cua hiêu cá đấy, cua hiêu cá nhá test cho anh em một chén cuối cùng này Đấy. tiếp tục cho anh em là tôm hiêu gà nhé mở cho anh em này tôm hiêu gà đó đúng không anh em tôm hiêu gà chuẩn xác Đấy, cực kỳ chuẩn xác cho anh em luôn nhé Đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái ờ, bộ bộ bộ kính áp tròng soi xuyên ờ, nắp bầu cua này Đấy, để cho anh em đi chơi bầu cua bịp nó luôn luôn anh em giành chiến thắng Đấy thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em